chào mọi người trên đây là hai cái máy lọc của em hai cái máy lọc không khí này là thứ nhất thứ nhất kiểu này thì em cắt uh, cắt từng mắt cắt uh, lá ra lá ví dụ như à, cái cái nhánh này thì em, uh, em cắt cắt một nhánh một mắt hai mắt ba mắt thì nó sẽ ra dạng như vậy còn cái dạng thứ hai là em cắt những cái cái dây dài dây dài thì nó sẽ nảy mầm ra nhanh hơn thì à, nó nó, nó chạy ra dài nhanh hơn à, cái đợt kia đợt trước em có bón phân vô mà mà bón hơi quá tay đâm ra lá nó hơi vàng chứ à, bình thường nó xanh đẹp lắm đây này cái này em trồng rất, rất là đẹp nha đó đây là em quay thì nó nảy mầm lên nó rất nhiều rồi đây ờ, ờ, nảy mầm lên nó rất nhiều rất là đẹp đây mày đây em sẽ quay tổng thể cho mọi người xem em sẽ cắt cái dây này à, em sẽ phẫu thuật thẩm mỹ đau em cắt ra nó dài dài thêm một xíu cho nảy mầm bên ngay khúc này đẹp ạ ok ok bây giờ em sẽ cắt ra cắt ra tí nữa em quay ra cho mọi người xem nhé Rồi, cách làm thì nó đơn giản thôi Đầu tiên thì mình cầm một cái ly nhựa dây nhựa của băng keo à, băng keo này làm gì thì để từ từ thì em sẽ nói cho mọi người xem sẽ hiểu à, cây cây này không kịch đó rồi em sẽ quay lại từ từ à, cách những nhánh này và cố định cái băng keo bằng cái keo cố định lại trong thời gian đầu thì để cho nó giữ vị trí nhìn nó tươi tánh hơn nó đẹp hơn không có sọc xà sọc sệt như ví dụ như cây này cây này thì mới bỏ nó ra thôi nhưng mà đợt này nó cũng vẫn còn hơi sọc sệt giống như cây này nó hơi sọc sệt đó. thì thời gian đầu thì em cũng vẫn cổn băng keo lại đó, để cho nó cố định lại nhìn nó gọn gàng đẹp hơn mình trưng bày được luôn à, còn cái này thì em sẽ bỏ vô đây bây giờ mọi người để em làm xong thì mọi người sẽ em quay từng bước từng bước từng bước tại hôm nay em không có cái cây để giá để các cái nhánh này thì em cắt từng mắt như vậy mắt nhỏ như vậy đó cắt từng khúc từng khúc từng khúc không như vậy xong rồi mình xếp lại xếp lại như vậy xếp lại thành bó bó kiểu như vậy đó xong rồi mình quấn bằng keo mình bỏ vô đây bỏ vô ly nước bơm nước là xong một cái máy lọc không khí à. cái cây này thì nó sống nó đơn giản lắm nó sống ở trong cái môi trường à, thiếu ánh sáng cũng mới được như trong phòng rồi à, điều hòa phòng điều hòa phòng máy tính phòng làm việc bất cứ chỗ nào mà thiếu ánh nắng nhưng mà phải có ánh sáng à, phải có ánh sáng thì cái này mới sống được à, cái môi trường nào sao nó sống được môi trường từ nắng gắt hay là trong mát hay là những cái trường hợp đấy thì nó sống đều được hết dạ. rất tốt trong dòng nhà rất tốt sau một lời à, lấy hoay chắc chừng à, hai ba phút <laughs> em đã làm được cái cái cái cái cái chậu để bàn như vậy đây máy lọc không khí trong nhà như vậy rồi nhưng mà cái cây này thì theo vấn đề về mặt phong thủy thì nó cũng tốt cho những người mạng mộc mạng thủy à, mạng mộc mạng thủy rồi về mặt à, phong thủy nữa thì nó cây này nó giúp à, tinh thần vượt khó à, bươn chải chịu chịu đựng chịu khó à, phát triển đem à, tài lộc đến cho mọi người à, và đặc biệt nó cực kỳ tốt trong về mặt vấn đề là lọc không khí cái này à, em em em nói thật là cực kỳ tốt nhưng mà cái này thì tay em à, con trai không có khéo trong cái vấn đề mà làm <laughs> cắm bông cái hoa này, này thì không có nhưng mà từ từ nó trong vòng một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày trong một thời gian sau nó sẽ tự phát triển mà nó tự ra một cái vẻ đẹp riêng của nó mỗi cây mỗi cây và mỗi cái thế cắm của mỗi người khác nhau nhưng mà cực kỳ đơn giản chỉ như vậy là xong mình có thể đừng chưng vô trong nhà thì mình chỉ có việc chăm nước là nó sẽ sống rồi video của em tới đây cũng đã kết thúc rồi thì mọi người à, thấy hay thì mọi người hãy cho em xin một like và subscribe à, để đăng ký xem những video về cây cối bổ ích trồng trong nhà nữa nhé